chào à, anh em hôm nay thì à, mình lại tiếp tục cùng anh em à, đi sáng sông nước rất lâu rồi mới trở lại đồng hành cùng các bạn đam mê câu cá hôm nay thì mình đi hai người nhưng mà anh gia đen thì người đồng hành với mình thì đi được mình rất là lâu rồi do mình bận việc nên mới đi sau này đi được mình khoảng gần 3 tiếng hôm nay à, sẽ check in cho các bạn một điểm mới rất là tuyệt vời luôn hy vọng điểm mới thì à, không làm cho chúng ta thất vọng hôm nay à, chúng ta sẽ đến à, thụy điển thường lộ rất là khó đi luôn bạn mưa bão mới xong đường là bị ờ, sỏi mòn là hư hỏng hết đi lại rất là khó bị ờ, sạt lở các bạn rồi thì à, anh gia đen rồi hình như anh gia đen vừa mới lên cả các bạn các bạn à, xem video không à, quên nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video để cho kênh mình ngày một lớn mạnh nha cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã đến điểm câu rồi các bạn hôm nay thì nước nó hết trang rồi à, mấy ngày à, mưa bão nước trang thì rất là đẹp luôn vừa ra cưng là tổ đại đó các bạn được một uh, ăn chặt đây ra cần không kịp quay luôn xâm nước lâu lắm rồi mới à, đi sang xâm nước lại các bạn nó luộc rất là sâu thành quả của anh dây đen một chặt một cái cháo ngủ à <laughs> rồi rồi tới luôn rồi rồi không không Thế Tôi đăng ký không được liêng không Ừ Xem nước Xem nước to Rồi Mấy lưỡi Ui chả một đống lưỡi luôn Lo một lưỡi Ui giời ơi Đôi ra của con bịch kia ấy Đôi ngay cái miệng luôn rồi <laughs> kèn nữa chứ nước ôi trời Yeah. Ồ. À, bay cưng táo luôn. <laughs> Ui trời ơi lạc không lô luôn à? Ui <laughs> bảy cái cân tao luôn xây luôn, chập cũng kịp ôi cân tay ăn cân tay ăn cân tay ăn đi đây ôi lăng cả lăng <laughs> cuối đời gặp lang ăn sạc bơ sáu ơi cuối đời gặp lang mẹ mớm lại à, tiếp tục mộng với cả cô ơi Hẹn gặp lại à, các cô video tiếp theo Video này mỏm quá, mỏm mọ rồi